Hello cả nhà Lại là Toàn đây Hôm nay Toàn tiếp tục vào đây uh, quay video cũng như là phát trực tiếp cho cả nhà nha Thì uh, Toàn được biết là ngay đoạn tuyến số 4 này này Ngay cái cà phê anh em mà các đường liên xã nhựa này, Là thi công đang rất là mạnh Giống như ngày hôm qua Toàn đi ngang qua đây là Toàn chưa có thấy cái uh, Toàn chưa có thấy cái cái uh, làm vỉa hè này Nhưng bây giờ Toàn vào thì Toàn thấy rồi cái này là chắc đố ngày hôm qua cho nên sáng nay người ta tháo này sau hôm nay tiếp tục người ta sẽ đổ bên này nữa nhà thấy không ạ đây là hình ảnh mới nhất cũng như là tiến độ thi công của tuyến số 4 nha cả nhà ngay vị trí là cà phê anh em hay còn gọi là ngay tuyến số 4 cắt với đường liên xã nhựa đường liên xã này là 28m còn tuyến số 4 này là 42m đây là những hình ảnh mà Toàn quay trong ngày hôm nay nha. Hiện tại đang khoảng 11 giờ trưa nha cả nhà. Đó là sáng Toàn đi sớm nữa Toàn quay ờ, cái cánh mà mọi người ờ, họ làm. Đó, nhưng mà Toàn lo Toàn chốt khách. Có mấy lô hiện tại đang ngộp bơ cho nên Toàn chốt khách. Đây cả nhà. Hiện trạng cả nhà thấy không ạ? Hiện tại là công nhân người ta họ đóng ờ, đóng khung này, họ đóng sắt này ta đang khung rồi đổ bê tông này có bánh ờ, định vị luôn cái cả nhà rõ ràng luôn cả nhà cả nhà thấy không ạ đây này sắt này dây dây này cái là dây dây cố định xong rồi bắt đầu đổ ờ, cái cái cái ờ, cái, con lương kìa đổ hành lang á toàn cập nhật thường xuyên như cái thế này nha cả nhà rồi thì hôm nay đây toàn báo luôn cho cả nhà biết là cái ờ, cà phê anh em là bán nha để tầng chạy xe vào chứ đỡ ngoài đó ai là mất tiêu ờ. đây là cái điểm giao cắt giữa tiết số 4 và liên xã nhựa hướng hiện tại chúng ta đang nhìn đây là hướng vào khu công nghiệp theo tuyến số 4 nha cái đây là chắc đang chờ bê tông vào đổ này rồi xe kia vào rồi xe kia vào không biết là chạy hướng nào à chạy hướng của toàn đứng luôn á ô ra luôn hả <laughs> anh ơi anh đây đây đây Đó là toàn đang với video là xe chạy vào đổ bê tông nha cả nhà Còn quay như thế này là mới hấp dẫn này cả nhà Đúng không ạ? À? Quay trực tiếp luôn, người ta đang làm luôn ở toàn khó xe lại á Nãy toàn chưa khó Đây đỡ xe đây thì cũng an toàn thôi Nhưng mà khó lại nha cả nhà Cho nó chắc chắn đây là cái nhà thách không ạ hiện tại thì uh, ờ, xe đang đi vào đố này anh à, đang xem cho tầng một like đi ạ à. tuần tối tuần quay canh đô bê tông luôn chứ cái toàn uh, mới uh, gọi là kiên trì cố gắng cũng như là nỗ lực làm sao quay được những cái thước phim hấp dẫn nhất cho cả nhà cùng xem nếu còn phân tích thị trường bây giờ thì ờ, trên kênh ờ, trên YouTube á nhiều kênh phân tích đúng lắm cả nhà có rất là nhiều anh chị cũng như là những nhà đầu tư họ đầu tư trước và họ cũng đã từng trải qua giai đoạn trước kia rồi á thì họ phân tích cũng là như là một số người họ hiểu về kinh tế vĩ mô á họ phân tích rất là bài bản thì à, toàn thì hiếu sơ sơ thôi cho nên toàn không phân tích được thì toàn sẽ làm những cái cái à, cái, cái video như thế này toàn không phân tích được nhưng mà vừa chờ thực chiến là toàn có thể làm được nha cả nhà thực chiến thì toàn có thể là à, đánh đau thì toàn toàn biết đó gọi là thực chiến chứ còn mà đỡ mà làm phân tích vĩ mô rồi vĩ mô à, giống như những người kia mà nói lưu lót thì toàn không có ờ, phân tích được chỉ là biết và hiểu thôi và thực hiện thực hành thôi chứ còn phân tích là không không không phân tích được nha cho nên ai à, ai mà nghe phân tích thì có thể là là xem những kênh khác còn toàn là sẽ thực chiến thôi rồi đây thì toàn sẽ đứng đây toàn quay cho cả nhà cùng biết nha cùng xem nha đây là cánh à, người ta đổ bê tông đổ bê tông ở đây đây nó có cái khuôn sẵn luôn rồi ta hôm nay đổ xăng cái này không anh hôm nay đổ xăng cái này không Thế hôm nay đổ xăng cái này không hay là chiều không biết à Rồi, đây là những anh em ái ở bên này, cầu móc. Đây cà phê anh em đây là bán nha cả nhà. Bán giá bao nhiêu thì cứ inbox cho toàn nha. Cà phê anh em này là đang bán nha, đang kêu bán á. vị ờ, trí này cực kỳ đẹp, ai mà mua cà phê anh em này thì rất là ngon. Vị trí cực kỳ chất lượng. Nhà cũng đã xây rồi, bây giờ bán là bán luôn cả nhà cả đất nhà đó. Cả nhà cả đất luôn mua thì cứ inbox cho toàn gọi cho toàn giờ toàn quay cái này cái này bốn người đang xem thì cho bốn like đi cả nhà chứ còn tranh nhấn like vô một cái thôi Và tùng. đó tới đây rồi tới đây là hết đất này tới cái mép này nói chung là một trong những công trình à, à, cũng là tâm huyết nhưng bây giờ thị trường ờ, đất xuống rồi cho nên bắt buộc phải bán bán để đỡ đỡ đỡ, cắt lỗ mà, mà trả nợ cho ngân hàng nha cả nhà giám tải ngân hàng nha cái này chính xác nha cả nhà hiện tại đang nợ bao quay hoặc xe này làm gì ta à xe này móc móc câu móc mấy cái uh, cái cái đó là cái đớ đớ đớ đớ mấy cái à, cái cái tròn tròn tròn á hay vậy mình đi xa xa ngoài này được rồi à, móc từ bên này qua bên kia đớ đớ mà làm đây hôm nay sẽ đổ bê tông ở đây đây nó có khuôn sẵn người ta hay là đổ xuống hả mọi người uh, mua đất thì uh, inbox cho toàn nha ở đây cũng có nhiều lô uh, chủ ơi bán rất rất là nhiều lô nha à trong này có một cái lô lô bự nữa lô mé bên kia kìa lô mé qua cái đám này cái lô bự phía sau là máy hết á cái toàn về toàn kiểm tra lại cái nguồn đó thôi chỗ đó là mà à, nói chung là có một lô ở phía sau này này cả nhà tức là tổng cộng mấy hết á rồi bán cũng nhiều lắm nhớ nhớ là bán 10 tỷ hay sao á mạch tiền tiếng 4 à, ờ, cũng được vài chục mét Thôi mặt tiền tiếng 4 cũng được vài chục mét ở phía phía bên này này à, nó chung bay lấy cam chụp có hình ảnh rồi ai muốn mua thì cứ inbox cho toàn nha chỗ cà phê anh em này bây giờ 3 tí mua được không cả nhà 3 tí mua được không ạ à? cả nhà xem thứ 3 tí mua được không ngày xưa thì ờ, ba tế thì còn toàn có thứ toàn gom được không toàn gom được toàn mua được còn bây giờ thì ờ, một ngàn toàn cũng không có nữa thời buổi cả nhà ơi, nhanh lắm bây giờ toàn đi ra ngoài ô ngoài kia có người gái kia. chắc dân xung quanh người ta đây nè đổ bê tông này đổ tới đâu kế tới đó thôi đồ hay vậy ta đổ tới đâu kế tới đó này đây là cả nhà thấy không nãy giờ không tới đây là anh em làm mạch à cái đây đổ hiện đại hơn cái đầu từ đầu tiếng 4 đầu tiếng 4 là công nhân phải lắp khuôn lắp đồ phải đổ còn này là có sẵn luôn rồi Tiger Rồi làm mạch xong rồi nước Chúng ta ngồi đây chúng ta xem đố đố bê tông uh, vỉa hè nha cả nhà Đây là những thước phim uh, chân thật và chính xác nhất ở à, đây là những thước phim mà phản cảnh nhất à, một người điều khiển này người cái lái xe người đây lái xe bên này cũng đang là làm mạch lạnh thế này nhanh là đúng rồi cả nhà rồi cả nhà xem thì nhớ cho tầm một like nha để ký kênh nha ở đây hiện tại đang có rất là nhiều lô đất có bán nha giá một tỷ hai năm mươi là lô 5 mét còn ở xa xa kia, kia cái chỗ mà cà phê anh em á là cả nhà mua thì cứ inbox cho toàn nha bán luôn cả nhà cả đất nha xe chạy vào nữa này làm sao mà quay được tiếp như thế này mà cái chất lượng uh, lưu video không khác uh, ờ, nổi bật lưu rồi đã lưu phần nổi bật thành video Hello mọi người, mọi người có đang xem kênh của con không ạ? À? Đang xem thì cho tao một like đi ạ. À. còn ngồi đây toàn chờ đổ hết cái cây bê tông này còn rồi nha cả nhà quay như thế này là mới là chân thật nè mới có những cái uh, à, thước à, phim mình đây này này kéo này cả nhà